Pháp hành của Phật giáo. Băng giảng 25. Trường lão Thích Thông Lạc thuyết giảng. Hôm nay à, thì tiếp tục cái à, bài học. Nhưng trước khi mà học à, cái giai đoạn mà nương vào cái hơi thở để nhập mà các cái loại định tưởng thì trước khi học những cái loại định tưởng này thì thầy sẽ trả lời cái câu hỏi của chương huệ hỏi thầy như vừa rồi á thì trương ờ, huệ có hỏi thầy hỏi kính bạch thầy để quán thọ trên thọ khi ta không có cảm giác gì thì có nên quán không nếu quán thì có phải đọc từ đầu những câu phật đã dạy không nghĩa là đọc luôn, luôn từ đầu khi cảm giác lạc thọ tệ tri cảm giác lạc thọ khi cảm giác khổ thọ tệ tri cảm giác khổ thọ khi cảm giác bất ừ, khổ bất lạc thọ vân vân nghĩa là trong cái cái cái bài kinh của Phật mà dạy chúng ta nó trên thọ mà quán thọ đó thì dạy mình có cách hướng tâm theo cái cái cái hướng tâm nhắc cái tâm của mình cái cảm giác nào thì mình biết cái cảm giác ấy mà khi bây giờ mình ở trên cái thọ thì mình không có cái cái cái thọ nào hết vậy thì chân huệ hỏi thầy có nên mình à, đọc hết những cái cái lời của Phật dạy như vậy hay không đó là cái ý để mà biết chúng ta cách thức mà tu tập à, hôm nay thì à, nhân hỏi cái cái như vậy thì chúng ta mới biết rằng cái sự tu tập của chúng ta nó chính xác chứ còn không khéo về chúng ta cứ đọc liên tục mãi mà không biết là trên thọ quán thọ như thế nào đáp khi ta không có cảm giác nơi thân thọ tâm pháp nghĩa là cái cảm giác đó nó phải nơi cái thân của chúng ta rồi nơi cái thọ cái cảm giác mà nơi cái thọ nữa rồi nơi cái tâm của chúng ta nữa cái thọ nơi tâm rồi cái thọ ở các pháp ở các pháp nữa cho nên bốn cái chỗ này nếu mà nó ở cái chỗ nào thì chúng ta mới quán cái cái cảm thọ ở chỗ đó chứ không phải là bây giờ nó không có mà chúng ta quán làm gì nó có chúng ta mới tu tu để mà quán để xả cái thọ đó cho nó ra khỏi cái thân rồi cái thọ rồi cái tâm cái pháp của chúng ta tức là bốn cái chỗ này nó đang có cái cảm thọ nào đó chúng ta mới đặt cái cái cái cái cái, cái thọ lên trên cái cái pháp thọ lên trên đó mà chúng ta quán do vì vậy đó mà nó có thì chúng ta quán mà không có thì chúng ta không quán khi ta có cảm thọ nơi thân thọ tâm pháp của ta ba thọ nghĩa là nơi thân thọ tâm pháp của ta nó có ba cái thọ thọ lạc thọ khổ và thọ bất lạc bất khổ nếu mà ở trên thân thọ tâm pháp chúng ta nó có xảy ra ba cái trường hợp thọ đó nếu mà một cái thì chúng ta thấy nó ở đâu nếu mà ở thọ thì chúng ta quán ở trên cái cái, cái thọ mà quán thọ nếu mà ở tâm thì trên thọ mà quán cái thọ nơi tâm của chúng ta mà nếu mà ở trên các các pháp thì chúng ta sẽ quán cái thọ ở trên cái cái, cái các pháp đó nó thì nó tùy theo ha hoặc là cái thọ mà bây giờ có cái cảm thọ ở thân thì chúng ta đặt cái thọ đó mà chúng ta quán ở trên cái thân của chúng ta còn nếu nó không thì thôi mà nó có thì chúng ta phải tu phải quán để chúng ta xả đi làm cho tâm chúng ta nó vô lậu tức là nó không còn thấy đau khổ nữa thì ta không nên quán nếu nó không có bị cảm thọ gì hết thì ta không nên quán à, quán thọ làm gì nghĩa bây giờ nó bình thường nó không có gì hết nó không có thì chúng ta cũng đâu có cần mà quán cái gì khi có cảm thọ nơi thân à, thọ tâm pháp của ta thì ta nên quán nếu thân đang thọ khổ thì ta nên quán à, thọ trên thọ tức là trên cái thân thọ khổ này tức là cái thọ trên cái cái cái cái cái, cái thân thọ này là cái cảm giác tức là cái thọ của chúng ta mà bây giờ chúng ta quán thọ trên thọ có nghĩa là quán thọ trên cái thọ của thân của chúng ta cái thọ đây là các cái Ừ, coi như là cái cảm giác của ta ở trên cái thọ tức là cái chịu đựng của cái thân của chúng ta ở trong đó chịu cái thọ đau đó đau ít đau nhiều đó thì chúng ta đem cái cái cái thọ đó mà chúng ta quán ở trên cái thân của chúng ta tức là thọ khổ nơi này chúng ta mới quán như vậy chúng ta mới tìm hiểu cái thọ khổ nơi cái thân chúng ta tức là nó đau nhất cái chỗ nào đó chúng ta mới uh, suy tư quán xét cái thọ khổ này nó từ đâu nó đến nó từ cái chỗ nào mà nó đến nó làm cho chúng ta khổ đây nó ở chỗ nào nó xảy ra thí dụ như bây giờ có một mục ghẻ mà nó từ ở đâu mà nó nó xảy ra cái mục ghẻ này nó nguyên nhân nào nó xảy ra một ghẻ này thí dụ như bây giờ chúng ta lỡ đứt tay rồi cứ cứ cho nơi đứt tay đó nó sẽ nhiễm độc từ đó nó sẽ thành một cái mục ghẻ nó đau nhất nó làm cho chúng ta khó chịu từ cái chỗ mà xảy ra cái nguyên nhân cái nguyên nhân mà như chúng ta chặt cái củi hoặc là làm cái gì đó bây giờ nó đứt cái tay đi nó lỡ nó đứt cái tay cỡ mà nó không đứt tay thì nó làm sao nó đau nhất cho nên đứt tay từ đó chúng ta quán suy ra từ nguyên nhân xảy ra cho đến cái thọ bây giờ nó thành cái một ghẻ nó đau nhất nó hành hạ khó chịu là do cái nguyên nhân nó như thế nào từ đó chúng ta mới thấy được cái nhân quả cái sự diễn biến của nhân quả nó đem đến cho chúng ta phải ngọt cái khổ đó à, <clears throat> rồi từ đâu nó diệt nghĩa là từ khi mà nó sinh ra những cái thọ khổ đó rồi bây giờ bắt đầu chúng ta đắp thuốc hoặc là chúng ta uống thuốc rồi lần lần nó lành đi thì cái thọ khổ nó diễn biến nó lần lần nó tan biến đi thì chúng ta theo dõi từng chút của cái sự thọ khổ nơi thân của chúng ta mà đang thọ một cái bệnh hoặc là đang thọ một vết thương thì như vậy là lúc bây giờ chúng ta gọi là trên thọ quán thọ để xem xét thấy rồi từ đó chúng ta mới à, cái sự diễn biến của nó nhiều ít à, để chúng ta tìm cái tính cách vô thường của nó và tính cách không của nó nghĩa là chúng ta quán xét như vậy để làm gì để tìm cái tính cách nó vô thường à, bây giờ nó nhức một cái lát nữa xong ngay nó giảm nhất à, ờ, hoặc là bây giờ nó lỡ lét rồi một lát nữa nó lần lần nó gom lại thì đó là cái ờ, cái cái thọ nó làm cho chúng ta thấy tăng thấy giảm thấy ít thấy nhiều và từ đó chúng ta mới biết được nếu mà là cái thọ nó thường hằng nó thường có thì nó phải đau hoài hoài như vậy cái này lúc thì giảm lúc thì nhiều lúc ít thì đó là cái tánh vô thường của nó Dù cho đến khi mà nó không còn đau nữa thì đó là tánh không của nó rồi bây giờ nó không tức là cái, cái mình không thấy cái thọ ở chỗ nào cái thân như bây giờ à, như quý thầy và các con bây giờ cũng thấy là cái thân mình nó không có chút nào thọ hết. thì tức là chúng ta biết là nó không có cái đau nhất nào hết thì tức tức là chúng ta thì sẽ thấy nó trở về cái tánh không của cái cái thọ rồi do cái chỗ mà chúng ta ừ, quán xét để tìm hiểu cái tính vô thường và tính không của chúng á vì vậy mà chúng ta biết nó là nó không phải là cái vật thường hằng mà một cái một cái mà có vĩnh viễn để mà hành hạ chúng ta cho nên nó là tính vô thường vì có lúc có lúc không cho nên bây giờ chúng ta đau cái đầu nhưng mà tới chiều thì chúng ta hết nhức đầu thì đó là cái tánh vô thường của nó cho nên cái sự quan sát trên thọ quan sát xem qua cái tánh vô thường của nó để tìm cái mà chúng ta làm chấp làm chấp có người bị chịu cái thọ đó nhưng sự thật cái thọ đó là cái thọ chứ không có người bị chịu cho nên trong cái luật nhân quả thì cái cái cái cái cái sự diễn biến của nhân quả nó không phải có cái người chịu đựng nhân quả mà cái cái hành động nhân quả là gì chúng ta cứ tạo ra cái nhân ác do đó cái thọ nó phải chịu cái thọ nó phải ờ, nó phải hoạt động ở trong cái cái cái cái cái cái quả của nó đau khổ nhiều thôi chứ không phải là Ừ, có một cái người nào mà trong đó chịu khổ nhưng mà vì chúng ta làm chắc chúng ta tưởng rằng mình đang chịu ở chỗ cái khổ đó nhưng mà sự thật ra thì mình sẽ thấy rằng khi đau thì mình chịu quá không nổi dường như là có một người chịu quá không nổi trong đó chứ sự thật là không có cái gì mà chịu quá không nổi hết cho nên nếu mà chịu quá không nổi như vậy thì đức phật đâu có dạy rằng khi một cái một cái thọ mà nó đau chúng ta đến tận cùng tận cùng cái sức chịu đựng của chúng ta thì lúc bây giờ nó mắc lạnh một cái người nào mà có cái cái cái sức gan dạ mà trước cái cơn đau mà chúng ta đừng có để cái tâm dao động á thì lúc bây giờ cái thọ nó sẽ giảm lần xuống và nó không hết tính vô thường của nó sẽ mất tiêu khi nó không làm dao động được tâm ta còn nếu mà tâm ta bị đau nó khổ quá thì tức là cái tánh vô thường của nó nó sẽ tăng nó tăng trưởng lên nó tăng trưởng bị vô thường mà nó đau ít nó sẽ tăng nhiều lên vì cái tâm dao động nó sẽ đau nhiều và nó trở thành cái khổ sở nhất cho chúng ta và có thể nó làm cho cái cơ thể chúng ta bị hoại diệt theo cái thọ đó nữa. bị đau quá chúng ta chịu không nổi cách thức mà quán xét này gọi là định vô lậu khi mà chúng ta quán xét như vậy ở trên thân ở trên cái thọ mà quán thọ như vậy mà nơi cái thân thọ tâm pháp của chúng ta là bốn cái trụ xứ này thì đó cách đó cách thức đó nó gọi là định vô lậu cái cách, cái, thức mà tu như vậy đó gọi là định vô lậu cái định đó nó làm cho chúng ta không còn khổ nữa à, nó làm chúng ta không còn phiền não không còn ưu tham ưu trong kinh phật nói quán như vậy để cho cái tâm tham ưu không có mà chữ ưu đây là sầu não buồn khổ nó không còn có sầu não buồn khổ nữa cho nên cái cái định mà tu tập như vậy đó à, ngay trên cái sự quán xét đó để mà xả đó, cho được cái khổ sở đó cái bất tội nguyện đó đó thì đó là cái định vô lậu à, cái đó thì thiện huệ hỏi thầy kính bạch thầy bất khổ bất lạc thọ à, là ta không khổ mà cũng không vui hay gọi là trung đạo à, phải không thưa thầy à, nếu mà cái ở đây nó có ba cái thọ thọ lạc thọ khổ và cái chỗ mà thọ nó không lạc mà cũng không khổ nữa nghĩa là thường thường ở bên thiền đông độ thì người ta chấp cái chỗ mà không buồn cũng không vui đó tức là không khổ mà cũng không có có cái gì mà vui đó tức là người ta à, không có bị dính mắc vào hai cái chỗ này thì cái trạng thái mà chỗ mà à, thọ à, bất lạc bất khổ này ấy, thì người ta nghĩ đó là cái trung đạo cái đường lối của đạo Phật nhưng mà sự thật ở đây cái thọ nó nó là vô thường dù là nó bất lạc bất thọ khổ nó chỉ là à, trong một giây lát nào đó rồi nó sẽ có thọ lạc hoặc thọ khổ cho nên nó là bản chất vô thường rồi dù là cái thọ lạc thọ khổ này nó cũng là bản chất vô thường cho nên đâu nó phải thường hằng vậy mà chúng ta chấp nó là trung đạo cái đường lối của đạo phật thì nó không phải đâu nó không phải đâu cho nên ở đây thầy giải thầy đáp theo đạo phật có ba trạng thái thọ lạc thọ khổ và thọ bất lạc bất khổ ba thọ này đức phật không chấp nhận thọ nào cả luôn luôn luôn tu tập tìm mọi cách để xả ly chúng xả ly ba cái thọ này bởi vì cái thọ lạc thọ khổ này cái thọ bất lạc bất khổ này nó không phải là cái trung đạo không phải là cái cứu cánh nhưng mà vì thiền tâm có thể chấp nhận nó làm cái trạng thái ừ, chẳng niệm thiện niệm ác á à, do cái chỗ mà nó không thiện không ác thì do nó như vậy mà nó cũng chẳng buồn mà cũng chẳng vui thiện là vui mà ác là khổ mà đây nó không khổ mà nó cũng không vui do đó là nó thiện nó là cái chỗ mà bất lạc bất khổ của à, của phật đã chỉ vì vậy mà cái chỗ này đức phật bảo đây là một cái trạng thái nó còn vô thường bởi vì nó là thọ vô thường dù là thọ bất lão bất khổ cũng là vẫn vô thường cho nên nó chưa phải là cái chỗ mà cứu cánh của chúng ta cho nên ở đây thì đức phật trong kinh thì đức phật cũng xác định để chúng ta thấy rõ được con đường tu tập của chúng ta thọ bất lạc bất khổ trạng thái này tương ưng với trạng thái chẳng niệm thiện niệm ác của thiền đông độ nghĩa là trạng thái này chúng ta xét ra cái chỗ mà niệm thiện niệm ác tức là niệm không vui không buồn á thì nơi này thì coi như là bản lai diện mục hiện tiền nhưng mà cái chỗ này là không phải là cái chỗ mà Đức Phật chấp nhận vì nó còn cái thọ thọ cái chỗ mà không vui không buồn còn cái niệm không thiện không ác thì tức là cái chỗ nó còn ở trong cái chỗ vô thường vì chúng ta thí dụ như bây giờ nghe cái danh từ nó chẳng niệm thiện niệm ác thì chúng ta ngỡ tưởng là trong cái đầu của chúng ta nó có không có cái niệm thiện niệm ác thì nó phải có một cái trạng thái nào đó cái trạng thái đó là bất lạc bất khổ bất lạc thọ à, thọ nghĩa là nó không có khổ mà cũng không có lạ cho nên cái không có niệm thiện niệm ác tức là không vui thì cũng không buồn mà không vui không buồn thì nó phải có cái trạng thái thọ thọ cái khổ cái bất khổ bất lạc đó chứ chứ đâu phải là nó không có niệm thiện niệm ác thì nó ở nó nó không ngơ không nó không có cái gì đâu nó phải còn có ở trong cái thọ đó cho nên phải nói rằng khi mà nói chẳng niệm thiện niệm ác thì chúng ta phải suy nghĩ đến cái cái trạng thái ở trong cái chẳng niệm thiện niệm ác này là cái trạng thái nó chẳng thọ khổ mà chẳng thọ thọ lạc thì như vậy chúng ta mới thấy rõ được cái chỗ mà à, chấp của bên thiền đông độ thì coi như cái cái chỗ đó là cái chỗ mà Phật đã thấy đó là thọ là vô thường dù là bất lạc bất thọ khổ cũng là vô thường bởi vì thọ Phật đã nói vô thường mà sắc thọ tưởng hành thức ngũ quẩn này là vô thường rồi mức Đức Phật cũng xác định cho bốn cái chỗ mà chúng ta đang để mà tu tập cho nó gọt sạch được để mình đi đến chỗ giải thoát á, thì thân thọ tâm pháp, thân thọ tâm pháp thì trong Đức Phật cũng xác định bốn cái chỗ này à, à, vô thường, khổ không vô ngã. Nó bốn cái chỗ vô thường nè, khổ nè, không vô ngã, nó rõ ràng Đức Phật cũng xác định ở chỗ cái thọ này là vô thường mà nó là không nó cũng vô ngã cái thọ này cũng không mới có ngã nữa à, cho nên nhưng nó vốn không từ có đủ cái duyên hợp lại thì nó mới có thành một cái mục ghẻ nó mới thành đau thành đớn bây giờ thí dụ như cái tay chúng ta không đứt nè thì làm sao mà chúng ta có đau đớn được cho nên do cái nhân duyên chúng ta chặt trúc hay hoặc là chặt cây hay hoặc làm cái gì đó hay hoặc nhổ cỏ nó mới đứt cái tay chúng ta cái duyên nó hợp lại nó làm cho cái cái cái cái hoàn cảnh đó chúng ta xảy ra một cái vết thương từ đó chúng ta mới thấy cái ngón tay mình đau cái thọ là cái thọ khổ đó nó mới xảy ra hay hoặc là bây giờ chúng ta ăn cái miếng ăn đó nó nghe nó ngon nó ngọt ở trong miệng của chúng ta thì đó là do cái nhiên mà hợp lại khi đó thì cái cảm xúc của chúng ta tiếp xúc với cái cái cái cái pháp trần cho nên nó mới sinh ra cái thọ lạc ăn thấy ngon vì vậy đó mà nó đưa đến chúng ta mới sinh ra cái ái cái ái dục cái ưa thích nó mà làm chúng ta đau khổ bởi vì mình ưa thích nó thì mình phải tìm kiếm nó thì như vậy là mình sẽ gặp nhiều cái đau khổ ở trên cái sự ưa thích vì đó là cái nguyên nhân đau khổ mà cũng là cái nơi mà tập hợp tất cả những sự đau khổ chúng ta đến là vì ưa thích thì tức là nó phải tập hợp <clears throat> nó không thể được gọi là trung đạo của đạo Phật nó chỉ là một trạng thái tâm bình thường không khổ không lạc mà thôi cái trạng thái của tâm của mình nó bình thường nó không khổ không lạc như bây giờ chúng ta không có khổ không lạc tức là cái trạng thái của tâm bình thường nhưng mà trạng thái bình tâm tình bình thường này nó thuộc về ý thức không niệm thiện niệm ác mà thôi trung đạo của một đạo phật không phải là pháp môn nằm giữa à, pháp môn đối đãi nghĩa là đừng nghĩ rằng trung đạo nằm giữa cái pháp môn đối đãi vì pháp môn đối đãi bên này khổ bên này lạc thì mà cái trung đạo nó nằm giữa cái không khổ không lạc này là nghĩ rằng đó là là cái trung đạo của đạo Phật không phải bởi vì chúng ta phải hiểu rõ ràng khi mà chúng ta học tứ chính cần chúng ta mới hiểu rõ ràng cái trung đạo của Phật nó không phải nằm giữa cái pháp cái pháp đối đãi cái pháp nhị nguyên đâu cái pháp đối đãi đâu nó không phải là cái hiểu mà quá tầm thường như vậy trung đạo của đạo Phật là một pháp môn vượt ra khỏi nhân quả pháp môn mà cái trung cái đường trung đạo của đạo Phật nó vượt ra khỏi cái nhân quả cái cái đường lối của đạo Phật mà tu tập để giúp chúng ta vượt ra nhân quả vì con người vì muôn vật mà sinh ra nó từ nhân quả mà sinh ra rồi chết đi về nhân nhân quả cho nên ừ, chúng ta muốn ra khỏi cái sự sống chết làm chủ cái sự chấm dứt tái sinh luân hồi thì chúng ta phải vượt ra khỏi nhân quả mà nếu mà chúng ta ở trong dòng nhân quả thì chúng ta sẽ bị nhân quả chi phối mà tái sinh luân hồi già thọ biết bao nhiêu khổ và vui ở trong cái nhân quả đó cho nên cái mục đích trung đạo của đạo phật là làm sao mà vượt ra cho khỏi nhân quả nhưng lấy thiện pháp làm nền tảng làm nền tảng làm điểm tựa làm hòn đảo làm ngọn đèn lấy cái thiện pháp làm cho nên ở kia ở kia thì nó là phải bỏ thiện mà là bỏ ác còn ở đây nó không có bỏ thiện mà nó lấy thiện nó làm cái nền tảng để nó vượt ra nhân quả mà do nhân quả mới tạo ra thiện ác các thầy phải hiểu nhưng mà bây giờ nó không có bỏ cái cái đối đối đãi của cái cái cái cái pháp ác nó không có bỏ cái đối đãi của pháp ác tức là nó lấy cái thiện mà nó lấy cái thiện để làm cái điểm tựa chứ nó không phải chấp nhận cái thiện nó làm cái điểm tựa để nó vượt qua cho nên vì vậy mà đạo phật mới lấy giới luật mà làm đầu bởi vì giới luật của phật là thiện pháp các thầy thấy hiểu chưa bởi vì từ cái thiện pháp đó mà cái người tu sĩ chúng ta mới ly dục ly ác pháp mới có được cái sơ thiền. còn nếu mà chúng ta không ly dục ly ác pháp thì chúng ta sẽ ở trong ác pháp cho nên vì vậy thì chúng ta đâu làm sao mà ừ, ừ, nhập được sơ thiền được à, cho nên vì vậy phải hiểu cái trung đạo của đạo Phật lấy thiện pháp mà làm cái làm cái nền tảng làm cái điểm tựa làm cái hòn đảo làm cái ngọn đèn sáng để soi cho mình đi À, đi trên con đường đó để vượt qua nhân quả vì nhân quả là cái nguyên nhân để mà cho chúng ta tái sinh luân hồi mãi mãi nhiều kiếp nhiều đời chúng ta ở trong cái lục đạo ở trong cái sự đau khổ vì thế đức phật không chấp nhận à, thọ bất lạc bất khổ là cứu cánh là đạo mình nghĩa là đức phật không có chấp nhận cái trạng thái đó là cứu cánh đâu cứu cánh của đạo phật là đoạn dứt ác pháp tăng trưởng thiện pháp tức là đoạn dục đó nghĩa là mình đoạn dục thì ác pháp sẽ không còn mà khi mà đoạn dục thì tức là chúng ta còn ở trong ừ, trong thiện pháp cho nên trong sơ thiền đức phật có dạy rất kỹ thầy nhắc lại cho quý thầy thấy đức phật nói ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền à, nhập sơ thiền do ly dục sanh hỷ lạc có tầm có tứ có tầm là có sự suy nghĩ mà mà suy nghĩ thiện đức phật đâu có cấm như bây giờ thấy một người đang đau khổ thì chúng ta giúp đỡ họ bằng cách này khác thấy một người đang đói chúng ta đem cơm cho họ ăn thì đâu có phải cái niệm đó mà Đức Phật bấm bảo chúng ta rằng đừng có niệm. Cho nên chúng ta vẫn làm điều thiện được ở trong tứ vô lượng, tức là tâm từ bi hỷ xã của chúng ta vẫn tu tập được cái điều đó chứ, cái điều đó vẫn là thiện chứ đâu phải là ác. Cho nên vì vậy Đức Phật vẫn lấy cái thiện để từ cái thiện đó nó giúp cho chúng ta vượt ra thắng pháp ác. Người ta chửi mình mà mình thương người thì làm sao mình giận người ta được? Đó không phải là cái đối trị được cái tâm từ của mình, à, tâm bi của mình đối với cái cái tâm sân của mình sao? cho nên đức phật đứng ở trên cái cái nền tảng của thiện để mà vượt qua nhân quả nhưng mà khi vượt qua được nhân quả thì nó không còn thiện giả. còn bây giờ chúng ta đang ở trong cái cái cái cái ác pháp mà chúng ta không chấp nhận thiện pháp thì chúng ta lấy cái gì mà đối trị nó được à, cho nên ở đây đạo phật thì dạy chúng ta rất rõ biết đứng cái chỗ đứng của chúng ta rất vững để từng đó chúng ta hoàn toàn được hạnh phúc của tâm hồn vì thiện không làm mình khổ mà không làm người khác khổ mục đích diệt ác à, ở đây thì à, thầy xin đọc lại chỗ này cứu cánh của đạo phật là đoạn dứt ác pháp tăng trưởng thiện pháp tức là đoạn dục nghĩa mình nói là đoạn dứt cái ác pháp mà tăng trưởng thiện pháp thì mình biết rằng đoạn dục mà đoạn dục thì cái mục đích dục ái dục cái mục đích dục là cái lòng ham muốn của mình đó là khổ đế ở đó là ừ, tập đế cái do do cái lòng ham muốn của mình mà nó tập bao nhiêu sự khổ đến cho mình đó là cái trong tứ uh, diệu đế thì đức phật đã chỉ định cho thấy rằng cái nguyên nhân mà sanh ra một khổ con người là cái dục mà bây giờ chúng ta đã, ừ, đoạn dứt ác mà tăng trưởng thiện tức là đoạn dứt dục đoạn dục tức là diệt đế còn gọi là niết bàn bởi vì ở cái diệt đế người ta có thể nói là nó niết bàn được bí cái tâm ham muốn chúng ta đã diệt nó được rồi đoạn nó rồi thì cái trạng thái mà ở trong cái tâm đó thì nó là niết bàn chứ không phải đi tìm cái cảnh giới nào mà có niết bàn mà chính cái chỗ cái trạng thái tâm của chúng ta đã hết ham muốn thì đó là niết bàn mà hết ham muốn thì không còn ác pháp cho nên toàn là còn thiện pháp cho nên có tầm có tứ chứ đâu phải hết tức là có sự suy tư mà suy tư ở trong pháp thiện chứ không phải còn suy tư ở trong pháp ác không còn những thủ đoạn um, gian ác không còn những cái ý nghĩ à, hung ác không còn những cái lời nói mà dữ tợn ừ, nữa à, do như vậy thì chúng ta thấy rất rõ con đường của đạo Phật chỉ chúng ta cách thức chúng ta đứng trên cái chỗ nào để mà chúng ta chuẩn bị cho một cuộc chiến đấu với nội tâm của chúng ta muốn diệt ác muốn diệt ác pháp chỉ có thiện pháp mới diệt được mà thôi nghĩa là bây giờ các thầy thấy rất rõ này trong thập thiện đức phật dạy rất rõ này à, có 10 điều lành mà 10 điều lành, điều lành đó thì bây giờ mình nhắm vào cái ba cái điều lành của ý mình nói thì tức là không tham không sân không si rồi mà người nào đã có tham có sân có si thì người đó đang ở trong ác pháp như gì mà không tham không si sân si thì đó là thiện pháp như gì đó rất rõ ràng vì vậy mà bây giờ chúng ta muốn tăng trưởng thiện pháp thì tức là kéo dài cái thời gian không tham không sân si mà không tham không sân si tức là đoạn dứt ác pháp rồi thì đâu có gì mà mà không giải thoát tâm hồn của chúng ta cho nên thấy rất rõ mà nếu mà chúng ta không đứng ở trên cái thiện pháp không tham không sân si thì chúng ta đứng chỗ nào đứng cái chỗ à, chẳng niệm thiện niệm ác tức là chúng ta đã quỷ luôn cái cái nền tảng thiện pháp rồi thì làm sao mà chúng ta gọi là giải thoát cho được dù bây giờ chúng ta có tu một ngàn kiếp đi nữa cái chỗ chẳng niệm thiện niệm ác thì chúng ta cũng chẳng giải thoát được khỏi niệm niệm thiện niệm ác bởi vì chúng ta đã xóa bỏ nó đi thì xóa bỏ chúng ta đứng ở trong nền tảng nào mà để chúng ta biết rằng cái tâm chúng ta giải thoát vì giải thoát của đạo phật là nhắm vào tam đạo tham sân si mà tham sân si là ác pháp cho nên chúng ta mới dựa vào cái không tham không sân si này là cái pháp tiện để mà chúng ta diệt cái pháp ác mới được còn bây giờ tâm chúng ta có tham mà chúng ta không biết chúng ta nói không có tham thì tức là sai cho nên cái người phá giới ăn uống phi thời ngủ nghỉ phi thời à, vật chất đầy đủ mà họ vẫn họ rằng họ nói rằng họ không dính mắt sự thật ra thì cái người đó họ chưa có phải trí tuệ của đạo phật họ không thấy Muốn diệt ác, Pháp chỉ có thiện Pháp mới diệt được mà thôi. Nhưng diệt được ác Pháp thì cũng không dính mắc ừ, trong thiện Pháp, nhưng lại sống trong thiện Pháp. Nghĩa là diệt cái ác Pháp rồi thì không dính mắc vào ác Pháp, nhưng lại sống trong thiện Pháp. Cho nên bất lạc, thọ, bất ừ, bất thọ lạc, bất thọ khổ là một trạng thái chẳng thiện chẳng ác. À, ngược lại, trung đạo của đạo Phật sống trong thiện Pháp mà không bị dính mắc thiện pháp ờ, cái hay là chúng ta lấy nó làm cái nền tảng để rồi chúng ta được vượt qua nhân quả cho nên trong cái hành động nhân quả chúng ta sẽ là chúng ta sẽ làm chủ được hoàn toàn cho nên chúng ta không mắc vào thiện pháp còn nếu mà chúng ta à, mắc vào thiện pháp thì chúng ta cứ lo đi từ thiện cứu trợ hoặc làm cái chuyện này chuyện kia rồi à, kêu gọi phật tử đóng tiền cũng cấp chùa xây tháp rồi gọi là thiện pháp thì cái đó là không thiện gì nữa hết mà cái đời chúng ta không giải thoát chỗ nào hỏi kính bạch thầy có phải mục đích của tứ niệm xứ là để diệt hết mọi tham ưu ở đời bằng cách thấy rõ vô thường, vô ngã hay không? À, câu à, à, chân huệ hỏi thầy á, nghĩa là cái mục đích của tứ niệm xứ có phải là diệt hết mọi tham ưu? Bởi vì thật, thật sự ra chúng ta đọc ở trong kinh á, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái bài kinh tứ niệm xứ Phật dạy mọi cái bài nào quán thân này rồi quán thọ này quán tâm này quán pháp này cái bài nào cũng nói để khắc phục tham ưu không thì như vậy là thiện huệ chỉ đứng ở trên cái bài kinh để mà hiểu qua một số từ ở trên kinh cho nên hỏi thầy để mà cho rõ cái lý chỗ này rõ cái lý ở chỗ này bởi vì tứ niệm xứ thì như các thầy biết rằng tất cả mọi cái pháp môn của Phật đều tập trung trên tứ niệm xứ để tu tập chứ không phải chỉ có cái pháp quán vô lậu đó mà không. Vì pháp quán vô lậu chỉ nó khắc phục tham ưu thôi chứ nó không thể làm nó không thể tịnh chỉ hơi thở này làm chủ sự sống chết này mà nó không thể thực hiện được tam minh nữa nè bởi vì ở trên thân này nó cũng ở trên tứ niệm xứ này mà nó tu tam minh thì nó thực hiện tam minh mà tu tứ vô tứ nhĩ túc thì nó thực hiện tứ nhĩ túc mà nó tu định bốn thiền thì nó thực hiện định bốn thiền cũng ở trên tứ niệm xứ này mà nó thực hiện thì vậy nó có rời ra khỏi tứ niệm xứ đâu cho nên bây giờ chúng ta chỉ có hiểu có một cái góc độ tức là bây giờ chúng ta mới đặt cái định vô lậu mà ở trên bốn cái chỗ này mà chúng ta tu tập thì nó mới có khắc phục được tham mưu mà khắc phục được, được tham mưu thì nó mới giải quyết được cái tâm của chúng ta mà thôi tâm cái tâm này tâm ly ly vô lậu chứ chưa phải đoạn dứt vô lậu cho nên cái gốc nó vẫn còn chứ chưa phải sạch cho nên ở đây chúng ta mới chỉ thực hiện được có một cái định ở trên tứ niệm xứ mà trong kinh Phật dạy thì chỉ có thực hiện được cái định vô lậu còn cái định chánh niệm tỉnh giác để ngăn chặn pháp ác và cái định niệm hơi thở để ngăn chặn cái các pháp ác á, thì ừ, ở trên này thì coi như là chúng ta không có người nào mà xác định để mà hiểu được hôm nay thầy xác định để thấy rằng trên cái định cái tứ niệm xứ á, nó có tu những cái định cái định như là định chánh niệm tỉnh giác định tu hành động ngoại và hành động nội là định niệm hơi thở nó xác định rất rõ mỗi hành động nó đều là xác định được cái định ở trên đó rõ ràng cho nên ở đây chị khắc phục được tham mưu á, thì chỉ là một cái định vô lậu mà thôi <coughs> đã <coughs> mục đích của tứ niệm xứ là để diệt hết mọi tham mưu ở đời bằng cách thấy rõ vô thường vô ngã đó là một gốc nhỏ ở giai đoạn đầu của à, tứ niệm xứ diệt ngã xả tâm ly dục lẽ pháp nghĩa là nói chung là cái tứ niệm xứ mà chúng ta mới bắt đầu vô thì chỉ mới có tu cái định vô lậu á là để diệt ngã xả tâm ly dục lẽ pháp để tức là khắc phục tham ô thì đó là mới thực hiện được cái định vô lậu mà thôi thì trong kinh đó, chỉ mới có dạy chúng ta có cái định vô lậu thôi chứ còn định niệm hơi thở chưa có này định chánh niệm ừ, niệm tỉnh giác chưa có nhưng ở trong tứ niệm xứ vẫn có nói về vấn đề mà tu à, trên những hành động của chúng ta thí dụ như thân hình niệm hay hoặc là trên thân chúng ta biết thân chúng ta làm cái gì đi kinh hành biết đi kinh hành à, mặt mang y mặt mát thì ở trong đó có dạy nhưng mà không xác định cho chúng ta biết đó là cái định gì vì vậy mà chúng ta thấy như là nó không khắc phục tham ưu nhưng mà vì chính nó nó ngăn chặn cái ác pháp cho nên nó cũng làm cho tâm chúng ta không còn tham ưu vì bây giờ chúng ta đi kinh hành mà chúng ta biết đi kinh hành thì tâm chúng ta không khởi niệm tham sân si mà không khởi niệm tham sân si tức là chặn ngăn chặn ác pháp cũng như chúng ta nương vào hơi thở biết hơi thở ra biết hơi thở vô mà không có một niệm gì xen vào thì cái đó không sinh ác pháp tức là ngăn chặn ác pháp mà không không cho nó không cho nó khởi ra vậy như vậy là chúng ta đoạn vừa ngăn chặn mà vừa đoạn dứt cả ác pháp đó là cách thức tu ở trên cái tứ niệm xứ giai đoạn 2 nghĩa là giai đoạn 1 á hồi nãy là chúng ta tu để khắc phục tham mưu ở cái định vô lậu đó, đó là giai đoạn 1 còn giai đoạn 2 mà của tứ niệm xứ là chúng ta tịnh chỉ khẩu hành, thân hành và ý hành. Cái giai đoạn 2 của sự tu tập bây giờ chúng ta hết tham ô tức là ly dục để pháp rồi. do đó bây giờ chúng ta phải tịnh chỉ nè, tịnh chỉ khẩu hành nè, thân hành nè, ý hành. Mà tịnh chỉ khẩu hành á, thì tức là chúng ta sẽ nhập nhị thiên. Còn hồi nãy chúng ta mới ly dục đi ác pháp thì chúng ta chỉ tu cái giai đoạn vô lậu đó thì đó là mới có nhập sơ thiền mà thôi. Còn tới giai đoạn này thì chúng ta tịnh chỉ khẩu hành nè, rồi tỉnh, tỉnh chỉ thân hành này, tỉnh chỉ ý hành này. thì do đó là cái giai đoạn 2 của tứ niệm xứ mà chúng ta tu tập á thì chúng ta tu ở trong hành động tỉnh giác ở trong hành động rồi chúng ta tu tập ở định niệm hơi thở này để rồi chúng ta sẽ tỉnh chỉ cái khẩu ô cái khẩu hành mà khẩu hành là tức tức là tầm tứ chúng ta diệt tức là không có à, không có khởi niệm không có tác ý ra nữa rồi bây giờ chúng ta là tỉnh chỉ cái cái thân hành thì tỉnh chỉ thân hành tức là chúng ta ngừng cái hơi thở này à, ngưng cái hơi thở thì tức là chúng ta sẽ nhập tứ thiền phải không rồi bây giờ chúng ta tịnh chỉ ý hành à thì chúng ta sẽ sẽ nhập được cái diệt họ tưởng định đó là ở trên giai đoạn 2 của tứ niệm xứ thì trên thân này trên tâm này thì chúng ta phải thực hiện tịnh chỉ khẩu hành tịnh chỉ thân hành và tịnh chỉ ý hành đến đến cái giai đoạn 3 của tứ niệm xứ bởi vì tứ niệm xứ đâu có nghĩa là mình tu có khắc phục tham ưu không mà mình còn phải ở trên cái tứ niệm xứ đó mình phải tu những cái khác nữa như các định khác nữa cho nên ừ, tới cái giai đoạn 3 thì mình tu cái gì đây tới giai đoạn 3 của tứ niệm xứ là thực hiện thần lực tứ nhị túc bởi vì thần lực tứ nhị túc là như thế nào mình muốn định cái gì thì mình nhập cái định ấy gọi là định như ý túc à, cho nên vì vậy thí dụ bây giờ thầy muốn nhập sư thiền thì ngay đó ly dục ly áo pháp thì thầy nhập nhập sư thiền thì ra lệnh liền thì nó có cái nhập sư thiền liền mà khỏi cần phải là à, tu tập cái này cái kia mà bây giờ thầy muốn nhập tam thiền thì thầy ly hỷ trú xã ngay liền tức khắc thầy chỉ ra lệnh à, cái tâm phải ly 18 cái lại tưởng ra khỏi cái cái cái cái thân tâm này thì lúc bây giờ thì thầy lìa ra khỏi cái cái cái 18 cái lại tưởng hỷ này thì lúc bây giờ là thầy nhập được tam thiền bây giờ thầy bảo thầy ra lệnh à, thầy bảo rằng phải tịnh chỉ hơi thở ngay liền để nhập vào tứ thiền thì ngay đó là hơi thở lần lượt sẽ ngưng lại và các hành trong thân thầy ngưng lại thì lúc bây giờ thầy nhập tứ thiền cái mà nhập như vậy không phải từng tự đi từ sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền để rồi mới nhập từng từng cái thiền từ lên đi lên như vậy đó thì cái đó chưa gọi là định như ý túc còn ở đây định như ý túc là chúng ta muốn nhập cái định nào là chúng ta rời lên thì ngay đó là chúng ta sẽ nhập nhập như vậy như vậy gọi là cái giai đoạn 3 của tứ niệm xứ để thực hiện những cái điều đó, đó thì coi như là thần lực của một vị tu sĩ nó có đầy đủ cái sức định lực để mà muốn như thế nào làm như thế nấy cho nên gọi là tu tứ như ý túc cũng như bây giờ chúng ta muốn một cái cái thân này biến ra nhiều thân hoặc là muốn cái đầu này phóng ánh sáng ra thì chúng ta chỉ cần ra lệnh thì nó làm theo như vậy gọi là thần lực của chúng ta thần lực của chúng ta tức là đạo lực mà đạo lực tức là ngũ lực của của đạo phật mà nó có từ cái tính lực tấn lực rồi niệm lực định lực huệ lực nó mới gộp gộp lại thành một cái cái đạo lực mà cái đạo lực đó gọi là thần lực đến giai đoạn 4 của tứ niệm xứ là chúng ta thực hiện trí tuệ tam minh nghĩa là khi mà chúng ta tu tứ nhị ý túc rồi chúng ta bảo cái bàn này bay cái thân này bay lên cái đầu này phun nước thì nó phun nước cái ta cái hông của chúng ta phun lửa là nó phun lửa rồi thì bắt đầu chúng ta bảo bây giờ nó trở về quá khứ để xem lại nhiều đời nhiều kiếp của mình coi mình là ai ở xứ nào làng nào cha mẹ hay là tổ quốc quê hương ở đâu thì ngay đó là chúng ta sẽ thấy được mình trong cái đời trước của mình trong quá khứ của mình nhiều đời chứ không phải là trong một đời không thì như vậy là gọi là túc mạng minh và mình ngồi đây mình ra lệnh để cho mình à, vượt không gian coi như là tất cả những không gian đều là cô động lại trước mặt mình thì mình sẽ thấy tất cả những cái nơi khác xa xôi như khắp trên cái cái cái cái trái đất này chỗ nào mình cũng có thể thấy được thì gọi là thiên nhãn minh à, kế đó thì chúng ta thực hiện cái lậu tận minh tức là chúng ta hướng tâm chúng ta cũng nhắc như vậy thì cái lậu tận minh mà cái trí tuệ đó nó hiện ra được thì tất cả những cái lậu hoặc mà cái gốc lậu hoặc từ ở trong nội tâm của chúng ta thì chúng ta sẽ quét sạch ra hết từ đó chúng ta chấm dứt không còn luân hồi tái sanh nữa đó là cái giai đoạn 3 của tứ niệm xứ từ ở trên thân này mà chúng ta tu những cái đó chứ không ở ngoài cái thân mà chúng ta tu được những cái này đó, ờ, như vậy là gọi là chúng ta thấy rằng ở trên tứ niệm xứ chúng ta có bốn cái giai đoạn tu tập mà trong kinh điển thì chỉ có một cái giai có giải thiết cho chúng ta nghe cái cách thức tu tập có một cái giai đoạn một mà thôi còn ba cái giai đoạn kia thì không có dạy nhưng cái người có kinh nghiệm tu tập thì người ta sẽ thấu suốt được vì vậy mà hầu hết các nhà học giả không có tu tứ niệm xứ cho nên um, không có hiểu rõ vì thế mà giải về tứ niệm xứ không có giải ra được họ chỉ dựa vào chữ nghĩa họ giải tầm bậy tầm bạ họ lý luận bên đây bên kia nó không đúng cách gì họ không có giải ra cái pháp để mà hành cho đúng ở trên tứ niệm xứ đó là cái phần của thiện huệ hỏi về à, tứ niệm xứ bây giờ nó hỏi kế thầy kính bạch thầy cũng giống như một câu à, cũng những giống như câu một trong trường hợp để tu quán pháp trên pháp đối với năm truyền cái ví dụ hiện giờ tâm con không có ái dục thì con nên đọc khi có ái dục tuệ tri nội tâm có ái dục rồi giữ tâm trong chánh niệm tỉnh giác ấy còn trường hợp tâm con có ái dục thì sau khi đọc câu khi có ái dục tuệ tri à, nội tâm có ái dục rồi con bắt đầu quán định vô lậu, kính xin Thầy chỉ rõ cho con được thông suốt. Đây là nói về cách thức để mà tu tập tứ niệm xứ. Hồi nãy hỏi Thầy á, để mà biết cái cách thức tu tập ở trên tứ niệm xứ nó bao nhiêu pháp, bao nhiêu pháp tu ở trên đó. Cho nên cái câu trả lời hồi nãy để cho thấy nó ba cái giai đoạn mà tu tập những cái pháp như thế nào để cho đúng ở trên cái cái tứ niệm xứ. Còn ở đây thì hỏi cách thức tu tứ niệm xứ à, đối với à, pháp à, ngũ thiền cái bởi vì lấy cái pháp ngũ thiền cái mà tu tập ở trên cái tứ niệm xứ này à, cho nên bởi vì phật nói lấy pháp mà quán pháp vậy thì cái pháp quán pháp như thế nào cho nên nó tuy rằng thầy có giảng nhưng mà hầu hết là nó cái tứ niệm xứ nó rất khó chứ không phải đơn giản mà khi nói ở trên pháp quán pháp rồi chúng ta khắc phục tham ô là như vậy là được hay hoặc là chúng ta nói khi ờ, có ái dục ờ, tuệ tri có nội tâm có ái dục như vậy nói ừ, hướng tâm nhắc như vậy chưa phải đúng cách đâu cho nên ở đây thì thầy sẽ ờ, dạy cho mà để thấy cho rõ à, đáp khi đặt pháp ngũ truyền cái đây là pháp ngũ truyền cái tức là tham sân si mạng nghi á à, các thầy hiểu lấy cái pháp cái pháp đó để mà quán cái pháp đó thì khi đặt cái pháp ngũ truyền cái bởi vì đây là cái pháp ngũ truyền cái các thầy hiểu nó là tham sân si mạng nghi thì ở trong thân này á nó có những cái pháp tham sân si mạng nghi cho nên bây giờ phật dạy cái pháp ngũ truyền cái chúng ta mới đem đặt nó lên trên cái thân thọ tâm pháp của chúng ta bốn chỗ này để mà chúng ta quán cái pháp ngũ truyền cái này trên cái thân thọ tâm pháp của chúng ta tức là trên cái pháp của nó khi đạt pháp ngũ truyền cái trên tứ niệm xứ tức là trên thân thọ tâm pháp của chúng ta đó nghĩa là chúng ta lấy cái pháp ngũ truyền cái đặt lên trên chứ đừng nghĩ rằng à, chúng ta quán pháp rồi trên pháp rồi cứ quán ngũ truyền cái không thì nó vô nghĩa lắm cho nên phải đặt nó lên trên cái tứ niệm xứ vì tứ niệm xứ là bốn cái chỗ để chúng ta đặt pháp trên đó mà chúng ta quán ừ khi đặt pháp ngũ truyền cái trên tứ niệm xứ quán pháp ngũ truyền cái trên pháp tứ niệm xứ các thầy hiểu chưa à, nghe lại cái câu này tuy vậy chứ nhiều khi chúng ta chẳng biết bởi vì pháp này pháp kia nó chồng lên nhau đó chưa có biết cái nào mà chúng ta quán cái nào cho nên khi đặt pháp ngũ truyền cái trên tứ niệm xứ tức là trên cái pháp tứ niệm xứ mà cái pháp tứ niệm xứ là thân thọ tâm pháp của chúng ta nè còn cái pháp ngũ truyền cái là tham sân si chứ không phải là bây giờ cái thân của chúng ta không tham không si, si thì có cái pháp tham sân si ở ngoài rõ ràng và bây giờ bị cái tham thân của chúng ta nè thân thọ tam pháp chúng ta có tham sân si cho nên nó đặt cái pháp tham sân si lên thì chúng ta thấy ở trong thân chúng ta có tham sân si rồi thì tức là chúng ta quán ở trên cái thân tham, tham sân si chúng ta chứ không phải quán pháp ngũ truyền cái các thầy hiểu ừ, bởi vì thầy sợ các thầy hiểu lầm lạc cái chỗ này này bây giờ cái pháp ờ, cái pháp ngũ truyền cái nó là cái vật gì ở bên ngoài nó tham sân si là vật bên ngoài chứ không phải thân ta bây giờ thí dụ như thân của thầy là ông phật này không có tham sân si này bây giờ thầy mới đặt cái pháp ngũ truyền cái lên trên cái thân thì đặt lên trên cái thân mà không thanh tịnh này nè thì rõ ràng là cái pháp này là pháp tham sân si nhưng mà nó không có tham sân si trên này cho nên đặt lên trên này thấy rõ ràng cái thân thọ tâm pháp này nó không có tham sân si thì cái pháp này niệm quen quăng ra ngoài chứ không có quá các thầy hiểu chưa bởi vì nó ở trong này nó đâu có tham sân si đâu mà quá còn bây giờ lấy cái pháp này mà để lên trên cái thân ừ, ừ, tứ niệm xứ này mà thấy rõ ràng thân tứ niệm xứ này nó có tham sân si nè cho nên vì vậy bây giờ mới quán mới quét sạch cái tham sân si ở trong cái tứ niệm xứ các thầy hiểu chứ đó nó rõ ràng như vậy cho nên chúng ta mới khắc phục được mình chứ còn không khéo mà giải tứ niệm xứ thì coi như chúng ta lấy cái pháp tứ niệm xứ mà quán pháp tứ niệm xứ thì chẳng biết gì hết khi đặt pháp ngũ truyền cái trên pháp tứ niệm xứ rồi quán pháp ngũ truyền cái trên pháp tứ niệm xứ phải không các thầy nghe rõ chưa ví dụ hiện tại tâm con không có ái dục con nên đọc câu nếu bây giờ tâm mình không có ái dục nè khi tâm không có ái dục tệ tri nội tâm không có ái dục nghĩa là mình biết tâm mình không có ái dục rồi con giữ tâm trong chánh niệm tỉnh giác nghĩa là cái cái niệm mà không ái dục cho nên con giữ nó lặng lẽ thanh thản an lạc thì bây giờ như ông phật ông cái tâm ông vậy ông đem cái pháp mà tham sân si ông đặt lên mà ông thấy ông không có gì hết thì tức là ông nói tâm tôi không có ái dục không có sân nè không có ham muốn không có giận hờn không có si mê gì hết bây giờ tôi giữ cái tâm chánh niệm tỉnh giác thì ngay đó ngay cái tâm mà không tham sân si thì nó đã ở trong chánh niệm tỉnh giác rồi cho nên bây giờ đó mình à, mình nhắc lại cái tâm rồi mình quan sát bởi vì mình quán tức là quan quan sát lại nó mình thấy cái thân thọ tâm pháp cái pháp tứ niệm xứ này nó không có cái gì mà mà mà mà ái dục hết nó không có lòng ham muốn hay sân hận gì hết cho nên như vậy mình thấy rõ ràng như vậy là mình giữ cái chánh niệm tỉnh giác đó mà thôi nếu sức con giữ được 5 phút đây bắt đầu các con thấy nè cái sự kéo dài đó mà còn nếu mà như ông Phật thì bây giờ ngày này qua ngày khác thì ông ở trong chánh niệm tỉnh giác thanh tịnh đó ông đâu có tham sân si nữa đâu cho nên ông ở từ năm này đến năm khác ông cũng đâu có tham sân si còn mình nó thì chưa được đâu cho nên vì vậy nếu cái sức mình nó có thể giữ được trong 5 phút thì con nên đọc câu đó một lần nữa nghĩa là 5 phút mình lại đọc cái câu đó mình đọc cái câu tâm tôi không có không có ái dục tệ tri nội tâm tôi không có ái dục rồi con lại cũng giữ trong chánh niệm tỉnh giác cái tâm mà không ái dục đó cái thân không ái dục đó nếu mà con đặt trên thân con thì con giữ cái thân mà con đặt ở trên thọ thì con giữ cái thọ mà con đặt ở trên tâm thì con giữ cái tâm mà con đặt ở trên cái pháp cái pháp là cái thân của con là một pháp thì con thì con lại cũng giữ nó cái trạng thái chánh niệm tỉnh giác đó cho nên nó kéo dài từ 5 phút rồi sau 5 phút đó con lại con lại nhắc nó một lần nữa và vì vậy mà con kéo dài cái trạng mà chánh niệm tỉnh thức đó cho nên suốt cái 30 phút hay là một giờ thì nó à, đúng cái giờ mà hết cái giờ con tu thì con xả con nghỉ à, các con hiểu chưa đó cái thức mà mình tu để cho mình ở trên cái à, ở trên cái pháp ngũ truyền cái mà mình tu cái cái cái cái cái thân thọ tâm pháp của mình để làm cho nó được chánh niệm tỉnh giác nó không có bị tham sân si mạng nghi nữa trường hợp thứ hai tâm con có ái dục sau khi đọc xong câu khi tâm có ái dục tuệ tri nội tâm có ái dục nghĩa là bây giờ tâm mình có ái dục nè nó khởi lên cái lòng ái của mình nè thì mình biết nó có ái dục rồi bắt đầu con quán định vô lậu tức là bây giờ đó mình mới quán sát lại cái cái cái cái cái tâm dục của mình nó ái dục nó ái dục cái gì nó ái dục về cái ăn nó ái dục về cái à, về sắc dục nó ái dục về cái à, tình cha con hoặc là nó ái dục về cái à, tình à, gia đình ha của cải tài sản nó còn mến tiếc những cái vật gì nó sinh ra thì mình đặt cái niệm đó ra mình mới dùng cái định vô lậu đó mình mới quán xét nó từng đó mình quán xét xong rồi cái mình xả được cái à, cái cái cái tâm đó do đó cái tâm ái dục nó hết đi mà nó hết đi thì bắt đầu bây giờ cái tâm của mình nó còn ở chỗ nào lúc bây giờ nó xả được rồi thì cái tâm nó luôn luôn ở trong chánh niệm tỉnh giác chứ nó không còn ở trong cái ái dục nữa đó cách thức là mình tu như vậy bây giờ nó có ái dục mình mới quán nó quán nó mình biết rõ rồi bây giờ đem cái cái à, đem cái cái cái pháp ngũ tiền cái mình mới đặt trên cái cái thân của mình mình mới quán cái cái cái cái, cái thân của mình xem coi nó có bị ngũ tiền cái không bây giờ nó bị nè nó có ái dục nè mình biết rõ ràng cái thân đang bị ái dục nè do đó đôi khi mình nó bị ái dục rồi thì bắt đầu mình mới đưa cái định vô lậu vô mình quán xét về cái tâm ái dục đó nó thuộc về cái đối tượng nào do đó mình mới quét sạch cái ái dục đó ra rồi thì bắt đầu cái tâm nó trở về cái thanh thản nó trở về sự chánh niệm tỉnh giác nó thì mình giữ trong cái trạng thái chánh niệm tỉnh giác đó mà nó chưa xả được thì mình dùng định vô lậu quán xét nữa để mà xả hoặc là dùng pháp hướng đuổi đi thì có như vậy thì nó sẽ đuổi đi được cái tâm ái dục của mình nếu tâm con còn ái dục thì con lại nhắc một lần nữa, rồi cũng bắt đầu ờ, quán định vô lậu để xả sạch tâm ái dục nữa. Mà nếu nó còn nữa thì mình cứ dùng cái cái cái cái cái, cái pháp hướng mà mình phá nó. Bởi vì mình đã quán nó quá rồi nhưng mà nó không chịu đi thì mình phải dùng cái pháp hướng mà nhắc để mình xả nó cho được. Nếu tâm con đã xả được tâm ái dục thì con nên tu à, theo trường hợp thứ nhất, tâm con không ái dục à, khi tu tập xong hết giờ xả nghỉ nếu mà tâm nó hết ờ, trường hợp thứ nhất mà tâm nó chưa hết thì con tu theo trường hợp thứ hai mà nếu mà tâm ờ, con chưa hết trường hợp thứ hai quá một lần thứ hai mà nó chưa hết thì sau đó con chỉ dùng pháp hướng mà đập nó xuống mà thôi rồi từng đó nó sẽ hết khi tu tập xong hết giờ xả nghỉ đến giờ khác mà còn nữa là cứ quyết định tu tập mãi cho chừng nào hết mà mới thông mới xong kính bạch thầy à, đối với ngũ quẩn tập có đồng nghĩa với sát sanh không? À, xin thầy giải thích lại cho con được rõ hành tập và hành diệt. Đáp: Sắc tập đồng nghĩa với sắc sanh. Sắc tập là các pháp tập hợp sanh ra tâm dục nghĩa là bây giờ có cái đồng hồ có cái tập vở có cuốn sách có cuốn kinh có này kia nó những cái pháp này nó tập hợp trở lại nó nó đem đến làm cho mắt thầy tiếp xúc với nó cho nên thầy mới sanh ra cái tâm ái dục của mình mới ưa thích nó thấy cái này ưa thích thấy kia không ưa thì đó là nó sanh ra cái tâm như vậy cho nên gọi là sắc tập nó tập hợp trở lại khi thấy khi cái thân thầy có nè rồi mọi vật nó đều có nè rồi nó tập hợp lại nó qua cái đôi mắt thầy nhìn qua lỗ tai thầy nghe cho nên nó tập hợp lại nó làm cho thầy sinh ra cái tâm tâm dục gọi là sắc tập coi như là à, ở trong tứ diệu đế thì đức phật nói khổ đế rồi tập đế tập đế là tập hợp các cái pháp khác nó làm cho cái cái cái con người chúng ta khổ đó là gọi là cái nguyên nhân đau khổ gọi là tập đế còn ở đây sắc tập là nó bây giờ chúng ta là một cái sắc rồi xung quanh đây những cái bàn cái ghế cái nhà cái cửa mọi cái nó đều dính mắt chúng ta đó đó gọi là sắc tập mất một cái nó làm chúng ta sinh ra cái tâm thương ghét giận hờn thì do cái chỗ mà tâm dục nó mới có sinh ra như vậy nó làm như vậy gọi là sắc tập còn sắc sanh ra thì nó chỉ là một cái hành động uh, của cái uh, sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà nó sinh ra cái tâm dục của chúng ta tức là khả hỷ khả lạc ưa thích ưa mến mà nó sinh ra cho nên sắc sanh với sắc dục nó không khác uh, sắc tập nó không khác vì sắc tập là các pháp tập lại tập hợp lại mà sắc sanh là nói ra cái hành động của nó tiếp xúc bây giờ con mắt thầy không có thấy cái đồng hồ thì nó không ưa thích mà đã gặp cái đồng hồ này rồi thì thấy nó từ cái cái phọt cái hình dáng nó bên ngoài nó làm cho thầy ưa thích nó cho nên nó bị dính mắt ngay cái cái, cái hình sắc của cái đồng hồ rồi nó sanh ra thầy ưa thích nó là khả hỷ khả lạc ưa mến ưa thích nó cho nên đó gọi là dục mà từ đó nó mới sinh ra cái sự đau khổ đối à, với một cái người tu thì không nên sử dụng không nên sống ở trong cái sắc xanh mà cũng không nên sống ở trong sắc tạp đó là thầy giải thích chỗ mà sắc xanh và cái sắc tạp để cho các con hiểu rằng hai cái này vì nó đồng à, đồng nghĩa nhưng cái hành động thì nó có khác nhau cái kia nó tập hợp các pháp còn cái này từ các pháp đó mà do mắt nó mới sinh ra cái ái do tai ừ, miệng mũi à, lưỡi của mình mà nó sinh ra khả hỷ khả lạc nó chỉ khác ở trong cái hành động chứ còn nó cũng là đưa đến cái tâm tâm dục nó giống nhau là ở chỗ nó sinh ra cái tâm dục nhưng nó chỉ khác ở hành động mà thôi à, hành hành tập nghĩa là hoạt động à, liên tục làm việc này đến việc khác à, nghĩ đến điều này nghĩ đến điều khác à, hoặc là gọi là loạn tưởng nghĩa là hành tập đối với tâm thì nó loạn tưởng đối với thân thì làm việc này đến việc khác liên tục còn hành diệt à, nghĩa là ngưng hoạt động không làm việc nữa tịnh chỉ các hành nó, nghĩa là hành diệt tức là nó ngưng hoạt động nó không có làm tâm nó ngưng hoạt động mà thân nó cũng ngưng hoạt động gọi là hành diệt còn hành tập tức là chuyện này làm chưa hết nó sanh ra chuyện khác để mà tiếp tục nó hành động hoài nó làm hoài chuyện này nghĩ chưa rồi nó lại nghĩ chuyện khác nó cứ liên tục như vậy gọi là loạn tưởng đó là cái hành tập còn hành diệt là nó ngưng nó không có làm nữa hỏi kính bạch thầy à, ta phải đặt trọn ngũ quẩn trên pháp xứ hay phải đặt ngũ quẩn này trên cả bốn xứ thân thọ tâm pháp kính xin thầy quan hỷ chỉ dạy cho con những điều con chưa rõ nghĩa là à, thiện chân à, huệ hỏi thầy á à, bây giờ đó mình đặt cái pháp ngũ quẩn này á, trên cái pháp xứ hay là đặt trọn ở trên đặt cái cái ngũ quẩn này á, nó trên cả bốn cái xứ đó thì bây giờ thì à, thầy sẽ trả lời đáp ở đây con phải hiểu tứ niệm xứ tức là tứ pháp niệm xứ